Vâng, chào tất cả anh em thì tiếp tục hôm nay cái video của tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 nó sẽ giúp cho tất cả anh em đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp luôn đạt được cái độ hiệu quả cao và cái độ chính xác từ 7 đến 80 phần trăm anh em nhé thì bằng cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu hoặc là máy nghe hột tài xỉu Thái Lan thì nó sẽ giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em không cần phải luồn chén luồn bát hay luồn đồ chơi vào trong các sân chơi tài xỉu đâu anh em nhé đây là cái máy phận âm hột tài xỉu Thái Lan mà bên tôi vừa mới lấy về đó thì cũng khoảng một thời gian cũng rất dài rồi anh em nhé đây đây là máy phận âm hột tài xỉu đúng không ạ thì máy này tôi cũng đã bóc tem rồi nên là anh em cứ ấy thôi và cách chơi cách sử dụng của nó ra làm sao thì anh em ờ, hãy xem hết cái clip này nhá trước tiên thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về cái ờ, cách sử dụng của nó đây thì ờ, đây là cái cuốn sách của cái hướng dẫn chơi của cái máy nghe hột tài xỉu anh em này đó anh em thấy không đây, trang thứ nhất này đây là cái cách sử dụng máy này bất cách tắt cách mở và cái chỗ cổng sạc của nó đây tắt mở này anh em đó này bật lên này tắt này còn bên này là cổng sạc của anh em đó thì anh em mua cái máy này thì tôi cũng sẽ tặng cho anh em kèm theo cục sạc để anh em về chơi anh em nhá anh em có thể là sạc 4 tiếng mà anh em chơi cả hai ba ngày mới hết pin rất hiệu quả luôn và đây là cái ờ, nút tăng tần sóng đây là nút là ờ, chuyển chế độ đây chế độ của nó này chế độ thứ nhất này đó tiếp theo này chế độ thứ hai này ok cho anh em và chế độ thứ ba thì ờ, các chế độ này nó rất phù hợp với anh em anh em muốn chế độ nào muốn ờ, máy ờ, rung theo chế độ nào nó sẽ rung cho anh em theo chế độ đó nhá thì cái vâng thì tôi cũng sẽ nói luôn ở trên thị trường tất cả luôn các loại máy kể cả loại máy phân âm nào cũng vậy thôi không có loại máy nào mà nó phân âm tài xỉu hẳn cho anh em đâu nhá nếu mà có máy phân âm về tài về xỉu thì tôi cũng đi đánh, đi đánh rồi chứ không tôi cũng không ở đây tôi bán đồ chơi đâu nha nó chỉ là cái máy này nó chỉ là cái um, máy phân âm mặt hột tài xỉu máy nghe mặt hột tài xỉu ok cho anh em đó thì uh, khi mà về mặt ngũ mặt nục thì nó báo dung cho anh em hoặc là về mặt nhị mặt ờ, nhất nó báo dung cho anh em thì anh em nhất nhị thì anh em đánh về xỉu còn đâu ngũ lục thì anh em đánh về tài thì còn những có có những cái chén phản thì nó đoán đúng mặt nhưng mà những cái hột kia thì nó lại không đúng cho anh em thì đấy cái chén đấy đen nó mới bị dính thôi anh em đó thì cũng rất nhiều anh em mà đã chơi đã sử dụng thì anh em cũng biết rồi thì tôi cũng không nhắc lại cho anh em nữa và cũng có rất nhiều anh em chưa chơi chưa sử dụng hoặc là anh em mà mua rồi hoặc là anh em mua nhầm cơ sở anh em mua phải hàng kém chất lượng hàng giả thì là đấy là do anh em tiếc tiền thì tôi cũng nói luôn là tiền là của đấy anh em nhé thì đó thì đây là cái hộp tài xỉu nắp tài xỉu và đĩa tài xỉu chợ tôi bao cho anh em luôn 100 phần trăm nhé, toàn đổi chợ hết thì khi nào mà anh em lên cơ sở tôi anh em cứ test thoải mái anh em hoặc là anh em mang đĩa lắp hột của anh em lên và anh em muốn ra quán cà phê ok tôi ra cùng anh em luôn nhé. anh em nói chung là anh em muốn test ở đâu tôi sẽ test ở đó cho anh em thì những anh em mà đã mua đã sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp của bên tôi thì anh em cũng biết rồi và cũng biết được cái độ uy tín và cái độ chất lượng của bên tôi nhá anh em nên nhớ là nhớ là bên tôi là sơn tài xỉu ở bến xe miền tây anh em nhá đó thì anh em đừng có nhầm lẫn thì đây tôi sẽ test nó cho anh em vài chén về cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em nhá thì khi anh em đi chơi anh em không cần phải luồn đồ chơi vào trong các sân chơi anh em chỉ cần là mang được cái máy phân âm này anh em cứ mang cái máy phân âm này theo người anh em ờ, để ở đâu cũng được trên người bất cứ ở chỗ nào trên người thì nó sẽ khi mà người ta lắc thì nó sẽ báo dung cho anh em biết nhá nó rất dễ chơi rất dễ rất hiệu quả luôn anh em đó đó tôi bật máy lên và tôi chọn chế độ dung thứ hai là tôi phải bấm vào nút đỏ này tôi sẽ chọn luôn chế độ dung thứ nhất cho anh em chơi cho dễ này chế độ dung thứ nhất là hai ngắn thì là về mặt 1, 2 và mặt 3 hai dài là về mặt 4, 5 hoặc 6 nhé đây, tôi lắc cho anh em ba chén trước khi tôi test thì tôi sẽ lắc ba chén để uh, cái thứ nhất làm sao thứ nhất là cho máy này nó phân âm cái hột tài xỉu này và cái thứ hai là để cho nó định vị được cái tiếng hột tài xỉu là ờ, về mặt các mặt nó như thế nào nhá này. tôi chưa bật cái gì Rồi. đó giờ dùng máy không kêu lắm ra đây tôi để đây cho anh em này hai chén rồi đó, anh em thấy nó đi không ok chưa anh em đó. thì bây giờ tôi bắt đầu tôi lắc cho anh em này tôi để đây cho anh em rõ này đó hai dung dài hai dung dài là có ngũ lục tài ngũ lục tài đó đúng không anh em ngũ lục nhị tài nhá một chén rồi tôi sẽ nắp 10 chén này chén này có nhất nhị xỉu chắc chắn luôn cho anh em nhá. đó không có nhất nhị nhưng mà có nhất tam xỉu đúng không anh em hai chén này anh em Vâng, thì chén này chắc chắn luôn cho anh em Tầm 70% nó có lục tài Anh em thấy sao? Thấy chính xác chưa? ba chén này anh em hai dung ngắn đúng không? Chén này hai dung ngắn đúng không anh em? hai dung ngắn này hai dung ngắn thì lại có nhất nhị xỉu đó ba chén rồi chén này chén thứ tư này anh em hai dung dài hai dung dài là có ngũ lục tài này mở luôn có lục tài anh em nhá không có ngũ nhất nhị xỉu vâng thì chén này tôi sai vừa rồi tôi lắc 5 chén đúng đây là một chén sai chén này chén đầu tiên là mày báo sai đúng không ạ đây ngũ lục tài anh em tôi mở luôn cho anh em này đúng anh em 246 lục có mặt lục tài anh em nhé 6 chén đúng một chén sai lại hai dung dài hai dung dài chắc chắn luôn cho anh em lại có ngũ lục ngũ ngũ tài hoặc là lục tài chén này chén sai thứ hai này anh em chén này chén phản anh em nhé có nó bắt được mặt ngũ nhưng mà không bắt được mặt một và mặt hai nên là chén này cho là chén phản là chén sai là 6 chén đúng và hai chén sai đúng không ạ tiếp tục này tiếp tục vẫn ngũ tài hoặc lục tài đó có ngũ tài 345 anh em nhé à, 245 7 chén đúng rồi anh em nhé chén này chén cuối cho anh em này hai dung ngắn thì anh em thấy rồi đúng không tôi với tôi quên nói nhưng mà anh em thấy hai dung ngắn rồi đó thì tôi khuyến mại thêm cho anh em một chén nữa nhé tiếp tục nhất nhị đó đúng anh em 114 đó, ok chưa đó. thì anh em có cảm nhận như thế nào về cái à, bộ đồ chơi máy phát âm tài xỉu máy phát âm hột tài xỉu này của bên tôi máy phát âm hột tài xỉu Thái Lan anh em nhé bên cơ sở tôi Sơn Tài Xỉu cũng à, đã chia sẻ cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đồ chơi tài xỉu máy phân âm hộp tài xỉu Thái Lan máy nghe hộp tài xỉu anh em đã xem vài chén tôi nát rồi thì anh em có cảm nhận hay là anh em có cảm nhận cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không hay là có phù hợp với có phù hợp để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp hay không nha và anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi máy phân âm hộp tài xỉu máy nghe hộp tài xỉu của bên tôi á thì anh em hãy liên hệ cho tôi và số điện thoại tôi đã để trên màn hình hoặc là anh em có thể là kết bạn zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 đó do thời gian ờ, video tôi cũng có hạn nên là cái video tôi cũng xin được kết thúc tại đây tôi xin chào tất cả anh em nhé thì ờ, anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem cái clip mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé chào tất cả anh em